À, xin chào các bạn hôm nay mình tiếp tục với bài số 8 nha các bạn ở bài số 8 à, thì mình sẽ học tiếp nhóm chữ hoa à, là cờ g à, sờ và l à, và mình vẫn viết câu với nhóm chữ này à, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chữ cờ à, bây giờ ở đây là ô ly của mình là mình phóng to hơn một chút à, để khi các bạn nhìn các bạn dễ hình dung à, và trong ô ly tập các bạn nó sẽ như thế này à, đây là mình phóng to lên à, độ cao của mỗi chữ là hai ô ly rưỡi à, mình sẽ bắt đầu điểm một điểm ở đây rồi, âm cờ à, mình sẽ vòng trên mình sẽ đi trong vòng một ô ly và từ dưới này lên đây là à, trên lằn kẻ rồi các bạn quan sát nha mình sẽ đặt bút ở đây rồi mình đưa lên đây là tới một ô ly bên đây à, cao lên đây vẫn là hai ô ly rưỡi nha các bạn à, mình sẽ cong về nét này là vừa qua lằn kẻ đứng này chút xíu nha các bạn trong ô ly các bạn các bạn viết chỗ này đậm lên thì nó sẽ gần ở vị trí này nè cái này mình phóng to lên cho nên là các bạn nhìn thấy chỗ này nó còn xa chút xíu và cái vòng này là nằm trong vòng một ô ly à, tiếp tục với âm g âm g thì mình cũng viết giống như âm cờ à, mình chỉ khác một nét là thay vì các bạn cong vào đây thì các bạn không cong mình sẽ gắn vào chỗ này một nét khuyết dưới à, hai ô ly rưỡi à, mình viết cho các bạn xem nha mình vẫn bắt đầu từ vị trí này à, mình viết nét đầu tiên giống như âm cờ à, đến đây à, mình sẽ gắn vào mép khuyết dưới là hai ly rưỡi đây đây là một ô tới đây là hai ô à, và nửa ô nữa là khoảng tới đây à, như vậy thì mình sẽ kéo thẳng từ đây đến gần hai ô ly mình sẽ cong qua vị trí này à, và cái bụng của mép khuyết dưới là nửa ô ly thì mình sẽ cong qua nửa ô ly là đây à, chỗ này mình không có kẻ xuống tới đây à, mình gắn nét khuyết vào ở dưới nha à, gần đến hai ô ly mình cong nè rồi mình sẽ đưa lên yeah, dạ, mình đưa lên nó sẽ ngắt cắt nhau tại đây và điểm này cao lên đây là khoảng nửa ô ly mình hơi dài xíu rồi đó là g à, đến sờ à, sờ tương tự cũng giống như vậy à, cái nét đầu tiên này vẫn giống như vậy mình sẽ bắt đầu từ đây hai ô ly rưỡi rồi đến đây các bạn lượng chút xíu chỗ này nè à, nằm trên lằn kẻ này nhưng mà mình cảm giác mình đang lượng rồi đó là sờ và tiếp theo là l à, l cũng giống như sờ mình lượng chỗ này nhưng mà khác nhau ở dưới chân này mình sẽ lượng là mình đá lên à, mình cũng phải sẽ bắt đầu hai ô ly rưỡi à, vị trí này nét đầu tiên vẫn giống như bên đây rồi mình cong về nè rồi đến đây mình vẫn lượng nè rồi đến đây mình sẽ cong qua à, cái này là trong vòng một ô ly mình sẽ đưa về à, L à, các bạn lưu ý à, khi viết à, cờ G sờ L thì khi mình viết xong độ cao chỗ này vị trí này đến đây là nó sẽ ngang qua à, ngang qua bằng là cùng cao là hai ô ly rưỡi à, đến mình luyện nhóm chữ à, có cờ g sờ l thì mình sẽ viết câu có chí thì nên à, gần mực thì đen à, gần đèn thì sáng à, rồi à, sai một ly đi một dặm à, lá rành lá lạnh đùm lá rách à, vậy thì mình sẽ viết cái câu có chí thì nên cho các bạn xem à, trong đây là cái vở tập của mình là ô ly nhỏ thế này à, thì mình sẽ viết chữ qua cũng hai ô ly rưỡi một hai hai rưỡi mình bắt đầu từ đây à, mình sẽ viết chữ có trước rồi nối vào với chữ o à, thì các bạn sẽ cho ra nối nhau một cái dấu nối là khoảng 1 phần tư à, mình đưa lên thế này à, sau đó mình có thể dở bút lên hoặc là mình viết liền luôn à, nếu mình viết liền luôn thì mình sẽ đưa lên đây rồi sau đó mình sẽ trở về à, mình bỏ dấu nhẹ nhàng ở bên trên có à, chữ có kết thúc ở vị trí này làm o thì mình sẽ cách ra một ô ly mình sẽ viết chữ chí à, chữ chí thì âm cờ mình không bắt đầu vị trí này mà bắt đầu ở đây thì mình sẽ à, canh từ đây đến đây là 3 phần tư mình sẽ viết chữ có à chữ chí chứ lộn chí à, bỏ dấu ngay trên mì thì à, cũng cách ra một ô ly nè nên à, từ đây mình cũng cách ra khoảng một ô ly là khoảng vị trí này rồi bỏ dấu e nhẹ nhàng trên rồi tương tự như vậy các bạn viết các câu còn lại trong vở của mình à, xin chào các bạn đó là nội dung của bài sơ tác